Chào mừng các bạn đã đến với kênh phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang đã được phát sóng trong trang YouTube cũng như là trang fanpage công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Bắc Giang. Và ngày hôm nay chúng ta đến với một chủ đề là hướng dẫn trồng khoai tây màu vụ đông năm 2020. Và ngày âm lịch là ngày mùng ngày hôm nay là ngày mùng 8 tháng 10 năm 2020 và ngày dương lịch là ngày 22 tháng 11 năm 2020. Và sau đây thì chúng ta đến với chương đứng đến với cái quy trình phối trộn phân. Vâng thưa bà Nguyễn Thị Viên à, là chủ cái ruộng à, cái diện tích khoai tây này thì à, cái quy trình ở đây mình phối trộn như nào? Phối trộn là cháu là phối trộn là một tạ à, lân lâm thao này, với lại à, một túi à, 20 cân lân à, NVK. Ừ, NVK với lại à, 10 cân đạm, 10 cân kali. Với lại à, ừ, à, bốn túi đấy là bốn túi ờ, lon silic trộn vào là được 20 cân. bốn túi là bằng 20 cân. 20 cân trộn vào là trồng ờ, hai xào, bón cho hai xào. Hai. Hai xào Bắc hai Bộ. xào Bắc Bộ bằng 720 mét vuông à, các bạn nhé. Và sau đây thì mời các chị ờ, chúng ta trộn luôn đi ạ. Vâng. Vâng. Và đây các bạn đã cân cái kali đây đúng không? Đây kali đây thì các bạn và tỷ lệ cái ờ, chậu này là nó là ờ, bì là một cân cho nên là đây là cân là 11 cân đây các bác đây đổ bỏ đổ cái này xuống đi vâng. đổ cái cái kali xuống đi để sau này tôi đạn bây, bây giờ xúc xúc đạm đi bốn túi bốn túi đây vừa bốn túi xong đấy đấy đấy với cái đồ vào đấy cái đồ luôn vâng thưa bà viên là ờ, với cái tỷ lệ mình ờ, trộn phân lượng là tương đối được nhiều như thế này thì tới đây mình có phải bón thêm cái gì nữa không ạ tới đây là đã đang trộn nhiều như này thôi, là thôi, tới thôi, đây sáu từ từ thôi chứ thừa thừa đâu hơn. Vâng. Là rồi, 11 cân chỉ rồi. không bón chỉ có Đây, đủ 11 cân. tưới silic và phun thôi. Đây nha các bạn. Đủ 11 cân. Phun ờ, phun cái túi 300 g phải không ạ? Vâng. Này đạm. Chứ không không ấy trồng nhiều như này Đây, là đổ luôn đạm mà đi. Nữa. Chỉ xới và sau ờ, tưới thôi. Thế là mình ờ, bón như thế này là chỉ cần là bón một lần thôi đúng không? Vâng. Trộn nhiều như này chỉ một lần thôi sau bắt đầu quay lên rồi là ta tưới cái này vào như này sau phun cái này thì là em có thể phun là mấy lần trong một vụ em phun hai lần trong một vụ lúc nó lên cây tốt bằng à, độ hai ba ba bốn lá là phun cho nó cứng cây này xong bắt đầu đến tầm đó nó đang ra củ mình phun vào để cho nó chống xương đấy rồi rồi và cho mủ nó này... to à sao ừ. củ to củ nó nhẵn nữa nó phun cái này thì mình pha với tỷ lệ như nào pha ừ, độ tầm à, mỗi một gói này là cho một uh, xào một gói để cho một xào gói một xào à. vâng nước thì là bà pha độ tỷ lệ độ bao nhiêu một xào thường cho vào cái phi 200 trăm lít nước là cứ tính ra là xào mỗi một cái gói này là là cứ làm một lần một xào 60 lít sáu mươi lít sáu mươi lít một gói là qua nhiệt là không gói sau khi là cho vào xong thì là bà con à, đảo đảo phân để trộn à. bỏ liềm nhau chân cắt liềm và kia không dẫm vào và sau đây là quy trình trộn phân cho đều sau đó thì sẽ bỏ giữa hai khoảng cây ờ, hai khoảng củ không mang cuốc lên này không mang cuốc lên à? cuốc lên cho nó đều cao rồi đấy sau đấy cao cái cao cơ nào không bà nào cứ bà có thể cho biết là cái ờ, ở đây thì mình áp dụng ờ, trên cái giống khoai gì ạ à, áp dụng trên cái giống khoai vàng ạ khoai khoai đức vàng ạ khoai đức vàng hay là còn gọi là khoai ờ, đức lùn các bạn khoai đức lùn nữa đấy khoai gọi đức lùn khoai đức lùn vâng và vâng. cái giống này thì là mình cái giống này thì là mình trồng tự trồng hay là mình nhập khẩu ạ đây em mua nhập khẩu từ bên đức về đây bên bên Đức nhập khẩu mua giống siêu của người ta là bên Đức ấy Thế là sau về mình bên nước ngoài đấy sau về mình uh, nhân giống ra là mình trồng đấy à. mình thế là ờ, cái cái, cái này là nhân giống được uh, mấy năm rồi hả chị nhân giống đây là cái giống này là em mới nhân năm ngoái năm nay bắt đầu trồng là cấp 1 đây này à, thế là hay còn gọi là F1 các bạn ạ F1 vâng. và cái quy trình mà bà khi mà chọn khoai và ờ, để là, là mình cắt ra để mình trồng ấy thì là mình ờ, bà có thể hướng dẫn cho bà con ờ, ta biết cái, cái, cái cách của bà được không? Tức là để giống thì mình chọn những cái củ bé bé vào một bé như thế này phải không ạ? Cái bé như thế này. chọn một một một, nói, một Đúng. bao. Còn à. những cái loại mà nhỡ nhỡ mình vào một bao. À. Đấy mình chọn giống ra cho nó sau trồng cho nó đều. À khoai nhỏ mình chọn vào một ờ, một một bao mà còn khoai khoai nhỡ nhỡ con con này thì mình à, khoai khoai vừa vừa thì mình cho vào một bao thế xong mình bổ lúc đi trồng là mình bổ đôi ra bổ đôi bổ đôi củ khoai tất cả là bổ đôi, bổ đôi hết tất cả tất cả là bổ đôi hết vâng, bổ đôi hết còn khoai con thì không phải bổ à? khoai khoai khoai con thì không phải bổ khoai con là trồng cả củ luôn dạ. trồng cả củ luôn. Thế và khi mà mình à, bổ cái củ giống ra thì mình có phải ở một số nơi thì bà con thường là nhúng vào cái nước xi măng thì hoặc là cái dao mà cắt khoai thì lại phải nhúng vào nước xi măng. Thì ở đây mình có phải dùng một biện pháp nào như vậy không ạ? Đây dao nhà cháu cháu chỉ mua dao mới thôi. Vâng. Còn chả ấy gì cả, cứ con dao mới về mình ờ, ấy củ trùng ờ, nước ờ, ấy nóng đi thôi thế là vâng. mình mình nói thôi còn cắt ra không, cắt ra thôi còn vâng. chả khử trùng cái gì đâu ngày xưa mình còn phải vâng ừ. còn cháu thì mua dao mới thôi ờ, còn chả phải khử trùng cái gì cái, cái nhưng mà sau này thì cái tỷ lệ khoai nó bị chết héo như nào tỷ lệ thế nào không không không bị chết mình nhân giống ra là nó không không không chết tỷ lệ nó không à, không à, vâng. và cái cái cái khoai này thì sau này bà có định là làm giống ở đây ở trên cái diện tích này không? Có ạ. Đây sau à, có chặt và đây vâng, xin hỏi bà là mình ứng dụng trên diện tích là bao nhiêu ạ? Bao nhiêu diện tích trồng khoai của mình? Năm nay là bà trồng bao nhiêu diện tích? Năm nay là à, cháu trồng là trên 10 mẫu trên 10 mẫu vâng cho nên là các bạn nào muốn mua giống khoai đức lùn mà giống chuẩn giống tốt và giống này là được nhập khẩu từ Đức về thì các bạn liên hệ với bà Viên à, theo số điện thoại bà có thể giới thiệu về mình địa bà ờ, ở, đâu và cái số điện thoại như nào tôi là ở chính trung Yên Trung Yên Phong Bắc Linh ờ, số điện thoại là 0333 ừ, 977616 Bà cho biết họ à, họ tên ấy. Tên là Nguyễn Thị Viên ạ. Ờ. Vâng, xin cảm ơn bà. Và sau khi quy trình trộn phân đã xong thì à, mời các bác các bác à, xúc phân đi để bỏ okay. sang. Phân bỏ ngay từ đây. Ok. Trộn đều, trộn đều chứ. Trộn đều. Đấy cũng đều rồi đấy. Thưa các bạn với cái tính chất là bón phân như thế này thì chị Hiên chỉ có là bón một lần gọi là bón à, lặng một lần thôi đầu đầu đúng không? Từ lúc lần đầu thôi là sau mình chỉ có Và sau mình chỉ có phun tưới phun tưới silic ấy, túi nhỏ nhỏ ấy. Được rồi. Ở đây có một cái lưu ý với những người trồng khoai là uh, nếu là khoai thương phẩm thì khoảng cách cây cách cây hay là gọi là củ với củ đấy thì là 20 cm các bạn 20 cm đấy. 20 20 20 cứ 20 20. 20. Vâng 20 20. Thế còn ờ, nếu mà đối với khoai mà làm giống thì mình có thể là mình trồng mình trồng dày hơn dày một hơn một chút. Vâng. Độ 15 15 15. 15 15. Vâng. Đấy. Và phân thì sau khi đã trượt trộn xong thì mình bỏ giữa hai khoảng khoảng củ như thế này. Và một lưu ý là mình phải bỏ giữa như này mình không được bỏ chùm vào củ khoai hoặc là nếu mà mình bỏ sát vào củ khoai hoặc là mình uh, rắc không may mà phân rơi rớt vào củ khoai thì củ khoai đó nó sẽ bị thối bị thối bị thối cho nên là đây cho nên cháu phải bốc thì... như này cho an toàn đây này vâng. bốc như này là sau ờ, mưa cũng không không không không sợ Đấy. thì mình uh, ở đây là các bác là bỏ phân rất là rất là cẩn thận không có một cái cái phân nào mà nó rơi trên cái củ giống này cả Đấy. và quy trình Ờ, bón cái ở đây là bà viên là bón là lặng đầu nhẹ cuối vâng. tức là để giảm cái công uh, bón phân sau này bởi vì cái công bón phân là phát sinh cũng rất nhiều thì bà viên đã ứng dụng là cho ngay từ ban đầu tức là cho là ở đây quy trình là một xào 360 mét vuông bằng 10 cân silic 10 cân silic 5 cân nân xin lỗi là 10 cân silic 5 cân đạm 5 cân kali 10 cân nvk và 50 cân nân âm thao để ứng dụng cho một sao. và sau cái quy trình à, sau khi bón này thì khi mà khoai mà lên được rồi thì à, lúc đó bà viên sẽ dùng cái túi 300 g để phun tưới Đây. dùng phun tưới hai lần các bạn ạ tức là cái túi phân này là phun tưới vừa cho lần. nó tưới cái này là vừa cho nó xanh cây mà cúng cây này vừa cho là củ không bị uh, dế hiếc các người nó nó gặm đấy hoặc là lỗ nhẫn nó vàng vâng. lỗ lắm bột thế là bà là cái sử dụng cái túi đấy là trong cái giai đoạn đầu là lúc mà cây ờ, mới cây con mới lên đúng không vâng cây con mới lên được độ vài lá đấy vâng. chắc là được 5 đến 10 ti hả vâng vâng, vâng. thế còn một lần nữa là mà sử một dụng là khi là, là xuống củ ạ à? ban đầu đang xuống củ là ta phun vào cho nó cứng là nó ra củ và và củ nó không bị ấy và là à, không xương nữa à. à. không bị ảnh hưởng của xương mang Ờ, qua những cái năm vừa rồi mà bà dùng ấy thì bà khi mà dùng cái phân này mới so với lúc trước cái đây bà chưa dùng thì bà đánh nhận xét như thế nào về cái đánh giá về phân này ờ, đánh giá là dùng cái này thì ờ, khoai nó đẹp mà nó không không bị như là trước không trồng trước không trồng là tỷ lệ nó không được nhiều bằng trồng cái từ từ năm mà em trồng cái này là là là khoai đẹp mà lại củ to củ nhẫn trước không trồng nó không được mấy mờ nó hay thối cái cái tình trạng mà dùng cái này mi so cái trước mà cái tỷ lệ héo xanh chất rũ thì, thì bà đánh giá thế nào nó không không có héo xanh ạ dạ. dạ. còn cái củ mà theo tính chất là và làm khoai thương phẩm ấy thì thì bà có đánh giá là cái củ nó có đều to đều không củ nó to đều mà nó lắm bột à, nó vàng ăn thấy ngon phải không vâng, ăn nó bò nó ngon như ai mà ăn rồi thì sau độc muốn mua thôi <laughs> thế của bà khi mà bán người ta có đánh giá là người người, người ta có đánh giá tốt không người, có, ta, có... người ta đánh giá người ta lại tìm đến mua à. ai người ta ăn quen rồi người ta lại tìm đến mua à. đây các bạn à, đi xem đây là là, là, là bà Tân là giám đốc công ty Tân Phát đã thử uh, kỹ thuật để để bón phân cho khoai Chào các bạn, ngày hôm nay thì mình xuống đồng cùng với bà con để hướng dẫn về cái trồng khoai tây bằng phân món Silic Tân Phát Bắc Giang và bà Nguyễn Thị Viên và ông Phạm Văn Khánh là chủ dụng khoai này thì đã ứng dụng trong nhiều năm qua và ờ, ở đây thì diện tích ờ, của bà Viên ông Khánh là trồng là có thể nói là nhiều nhất của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và xin hỏi bà Viên là cái, cái bón phân Silic này thì cái lợi ích ờ, để cho ngoài cái việc lợi ích cho khoai tây thì rồi nhưng mà lợi ích về cho đất thì nó như đây nào? Này, đất đây này. Bà con trước cái đất này là là nó không được tơi xốp năm trồng đến giờ vừa lúa này, khoai này toàn trồng đâm ra là giờ đất nó tơi xốp như này. Nó tơi xốp. Tơi xốp ông máy cày hôm qua ông bảo là đang cày trên, cày xuống đây sướng hẳn. <laughs> mỗi năm thì cái đất của mình nó có được tơi như này không ạ? Không, mỗi năm là đất nó đỏ nó không tơi như này. Vâng. Ừ, bắt đầu xuống đây làm là đất nó không được tơi đầu tiên làm là đất nó chưa không tơi thế là nhưng khi, mà mình bón phân silic vào thì vụ lúa này vụ ờ, khoai này cứ vụ nào ờ, là lại bón silic nữa đâm ra là đất nó tơi đây các bạn này tôi có thể cầm một nắm đất lên để cho các bạn thấy nào, đây, đất nó màu nâu rất đẹp như thế này và khi bóp này nó tơi này tơi như cát này các bạn này tơi như cát này đấy tơi như cát này trồng khoai nó tốt trước đây cái đất này thì nó ở thể trạng nào ạ thể trạng kiểu như là lỗ cày lên nó cũng cục cục đấy đất này trước xấu hả chị đấy có cô kia ở sát thượng cô biêm rồi vâng đây các bạn này. trước xuống đây làm bắt đầu làm là đất nó không được tơi như này đâu nhiều nhất cái ruộng trên thì kìa mà bây giờ tơi tơi như kia đấy đất màu lâu ngả màu lâu rất đẹp và tơi này các bạn này vụ lúa này vụ lào ờ, cháu cũng cho xin lích đấy cô tân vâng đất đất rất là đẹp các bạn đang làm ruộng của người ta về ruộng nhà cháu nó khác hẳn luôn đấy cháu đi trồng đẹp thì tôi tốn tiền thôi tội tốn tiền thôi phải đầu tư thì ờ, đầu tư mới có mới cải tạo được nguồn đất các bạn ạ vâng. ông hôm qua ông máy cày bảo này chứ bảo là đang làm ở trên kia tao xuống ruộng nhà mày tao làm tí xong một mẫu nó tơi nó đất nó nhẹ đúng không vâng đất nó nhẹ đất mà nó làm đã thế nó sạch sẽ đúng không Nếu nền đất của chúng ta không tốt Nếu là nền đất mỡ cua Hoặc là đất đất sét Mà chúng ta muốn trồng khoai tây Thì chúng ta phải cải tạo bằng phân silic Đây là trước, trước nó cũng kiểu như là mỡ cua cũng vàng vàng vàng vàng Đất đất cày lên vẫn vàng kiểu như thế đấy Cháu vụ lào, vụ lúa này Vụ khoai để cháu bỏ Nó không tốn đâu Bỏ nó cũng chỉ Mỗi xào cháu chỉ cho một túi thôi đấy lúa lúa thì một, một túi. trộn vào là chỉ một túi thôi. Vâng. Sau mình cho mình phun mình lúa phun cái này nữa. Lúa thì một túi nhưng mà khoai là phải 10. Khoai là phải 10 cân. Hai, hai vì là để cân. mình ấy xuống đất này lấy sau củ khoai nó ăn ra thì nó như thế. Vâng. Và thì hơn nữa là mình à, đã bón này rồi thì là mình đỡ phải bón về lần sau hả? Vâng. Mình không phải thúc ờ, không về phải nữa, chỉ cần vun vào là xong thôi. Sau mình chỉ có máy cày đi sới thôi, không phải bón biết gì nữa cả. Nhà vâng. lắm, mình cho ở dưới nhiều thì sau đỡ chăm và khi mà cây khoai nó lên khỏi mặt đất thì nó sẽ mập hơn vâng, nó sẽ đẹp mập. hơn đúng không ạ mà vâng. sau mai kia mà sau chỉ dùng cái này là để khác vâng. dùng cái này thôi dùng cái này tưới và lưu ý với các bạn là khi cây khoai tây còn bé thì chúng ta pha cái tỷ lệ một túi này với 100 lít nước chúng ta tưới 100 lít nước không đủ thì ta có thể pha đến hai ba trăm lít nước vâng để chúng ta tưới cho khoai tây và khi mà khoai tây lớn rồi thì uh, trong cái lúc mà xuống củ thì chúng ta có thể pha với tỷ lệ là từ 60 lít nước trở lên Vâng. để phun phun để cho giai đoạn này nó xuống củ tốt hơn vâng. và đồng thời là nó còn hạn chế được cả cái sương mai và cái nhá, cô nhá phi uh, hai chị, cháu toàn nhà cháu có máy tưới cháu tưới cho vào cái phi 200 lít nước ấy là cháu cho bốn gói này vâng. cháu hòa ra cháu cứ nước trong cháu lại đổ vào là 200 lít ừ, ờ, là là phun là um, 200 lít là mình phun cho một sào đúng không? Tức là mình có thể va loãng ra các bạn ạ, có thể là Ờ, cho uh, khi cây khoai tây còn nhỏ thì chúng ta có thể pha chúng ta pha từ 100 cho đến 2 300 lít nước để chúng ta phun cho diện tích một sạc. Và khi cây khoai tây lớn thì chúng ta pha tỷ lệ là từ 60 nhưng mà 60 lít nước thì lúc này cây khoai tây nó lớn là một khi mà... chúng ta rồi thì có thể là mình phun cái lượng nước ít quá nó chưa kịp ngấm chưa kịp ngấm chưa kịp ngấm xuống củ thật nhiều cho nên mình phải cho thật nhiều nước vào nó sấm xuống ừ, để cho nó thấm xuống củ thì uh, thì ở giai đoạn mà đầu ấy là mình sử dụng tưới đúng không? Vâng. Còn ra sau mới phun hả? Vâng. Và video của chúng tôi sẽ kết thúc ở đây. Ờ, chúng tôi sẽ theo sát cái cái diện tích khoai này ờ, từ lúc ờ, trong giai đoạn mà có đào không cô? trong giai đoạn mà dạ, phun tưới cái cái phân xịt này bạn ấy sau đấy đến phun tưới cái phân xịt này qua hai đợt thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn là phun tưới như thế nào để đạt hiệu hiệu quả cao và đến giai đoạn cần cái nào mà nhiều đạn là nó đấy, cháu bảo là các bạn là quay lấy cái thuốc đấy cháu trộn cháu phải đào đi đào lại trộn đến đều dùng phân xịt tân đã bắt ra nó đạt được như thế nào thế thì các bạn hãy ờ, chú ý theo dõi vào cái, cái phần tiếp theo và đến giai đoạn thu hoạch thì chúng tôi lại về đây để làm một cái clip để cho các bạn thấy rằng khoai tây dùng phân xịt thực sự hiệu quả năng suất cho năng suất chất lượng cao giảm kéo xanh giảm vàng lá vùng cây cũng như là săn ngọn săn lá và uh, những cái uh, hạn chế được những cái sương mai thì uh, mọi cái thắc mắc thì các bạn hãy liên hệ với tôi là Bích Minh Tân số điện thoại của tôi là 0904 007 066 hoặc 0914